Alo à, Vâng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn Xin kính chào tất cả mọi người Chào mừng tất cả anh em bạn bè quay trở lại với kênh đánh sập tuổi lô 6886 Lộc phát phát lộc của chúng tôi trong à, buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé Buổi tối thứ hai ngày mùng 4 tháng 5 năm 2020 Thì hiện tại bây giờ đã là 19 giờ 35 phút Thì lời nói đầu tiên cho mình gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em Chúc tất cả bạn bè đã và đang đồng hành xem video của mình Có một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình các bạn nhé thì trước bài nhỏ của anh em và bạn dạng Việt Nam số hôm nay đã về có dạng 3662 càng 6 đục từ đề sau 200 nó chạm 2 và chạm 6 tuột tổng 8 còn về phần lô tô của ngày hôm nay thì không có đầu nào bị câm hôm nay thì có đầu 2 và đầu 8 nổ à, mạnh một xíu các bạn nhé thì trong có đầu đầu 2 thì có con 22 nổ 3 nháy và 29 hai nháy các bạn tưng bừng và rực rỡ song thủ 01 102 nháy 792 nháy và 97 48 và 84 các bạn nhé kép bằng hôm nay thì có duy nhất con 22 là con lô kép bằng của ngày hôm nay Ok chưa thì vừa rồi mình cũng đã điểm qua cái kết quả hội đồng giải số đã cho ra cách đây à, hơn một giờ đồng hồ các bạn nhé thì à, như thường lệ chúng tôi những làm trực tuyến những người chốt số luôn luôn đồng hành luôn luôn được chốt số cho em chơi tham khảo miễn phí mỗi ngày ở trên video cũng như trên Zalo cầu VIP của mình các bạn nhé Chúng tôi xin được cảm ơn 180 lượt xem của anh em và 21 lượt like Thì mong rằng anh em xem thì đừng quên hãy cho kênh một nút like Tức nghĩa là một nút thích và một nút đăng ký kênh Để kênh động lực, để kênh có tương tác chốt số cho anh em chơi tham khảo mỗi ngày các bạn nhé Đấy Mong rằng anh em hãy like thật nhiều và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé Rồi thì uh, để đến phần chốt số cho em trên tham khảo vào ngày mai ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020 thì kênh sẽ đưa đến những cầu kèo con số hay chốt cho anh em vào ngày mai các bạn nhé đấy thì ngày mai đường cầu khá là tưng bừng và khá là đẹp các bạn khá là tưng bừng và khá là đẹp cho anh em vào ngày mai đấy thì chúng tôi đã nói tất cả anh em rồi trên video thì mang tính chất tham khảo kết cầu rút kết kèo trùng cầu trùng kèo đồng máu anh em vào à, không kết không trùng thì không nên vào chỉ chơi mức tham khảo văn nghệ trà đá bia hơi đấy 50 điểm hai ba chục điểm thì chơi trên video còn chơi to đánh lớn thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo của chúng tôi để được qua bờ đó là 0385 545 656 đấy chúng tôi có đội ngũ nhân viên chốt số cầu kín cửa ăn cao thời gian chốt số khá là dài cho anh em chơi từ giờ cho đến 18 giờ vào ngày mai ngày mai các bạn nhé đấy vì vậy chúng tôi đã à, nói tất cả anh em tất cả bạn bè rằng là chúng ta đã thua than ở nâng chúng ta đã mất từ đầu năm nay cũng như cuối năm vừa rồi thì anh em bạn bè ấy muốn là chơi to đánh lớn thì hãy nhanh tay kết bạn với Zalo của mình đó là Zalo 0385 545 656 các bạn nhé và đây là những con số chúng tôi chốt tham khảo cho em chơi vào ngày mai à, ngày mùng 5 tháng 5 à, năm 1920 độc thủ 66 song thủ 3637 chạm đề ngày mai đó là chặp 7 và chặp 8 bạch thủ đề đó là 7887 các bạn nhé bạch thủ đề 7887 chạm đề ngày mai đó là chặp 7 và chặp 8 chúng tôi xin lỗi với tất cả anh em tất cả bạn bè chúng tôi à, đã bị à, lộn mất con số này các bạn nhé chúng tôi chốt anh em độc thủ lô ngày mai đó là con 40 các bạn nhá độc thủ lô ngày mai 40 song thủ 3637 còn anh em biết cầu lần số thì nhanh tay kết bạn Zalo chốt số đẳng cấp của mình 0385 515 656 chúng tôi có thu phí sau thì tất cả anh em à, kết bạn thì anh em sẽ được hưởng quyền lợi như bạch thủ lô độc thủ lô và trên 2 trên 3 dàn đề chạm đề các bạn nhá rồi thì à, cuối video chúc anh em một buổi tối đầu tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình Xin chào và chờ tin vui nha Xin chào tất cả mọi người